thế giới tiếp tục có ấn tượng xấu về Trung Quốc. Trong khi ông Tập Cận Bình khẳng định sự phục hưng vĩ đại, cuộc thăm dò dư luận của Trung tâm Chiêu có trụ sở tại Washington công bố hôm ngày 30 tháng 6 2021 cho thấy người dân Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á đều có cái nhìn tiêu cực về Trung Quốc, vi phạm nhân quyền, hành sự vô trách nhiệm. Về vấn đề tôn trọng quyền tự do cá nhân, ý kiến tiêu cực đối với Bắc Kinh cao, ở mức kỷ lục tại bảy quốc gia Ý, Hàn Quốc, Hy Lạp, Canada, Úc, Anh và Hà Lan. Tại Nhật Bản, ấn tượng xấu về Trung Quốc tăng lên 88%, gần đạt mức kỷ lục 93%, hồi cao điểm tranh chấp lãnh thổ tại biển Hoa Đông. Ở Hàn Quốc, cứ 10 người thì có đến 9 người nói rằng Bắc Kinh không hề tôn trọng tự do cá nhân của công dân Trung Quốc năm 2018. Tỷ lệ này là 8 trên 10 Singapore ít phê phán Trung Quốc vi phạm nhân quyền nhất trong số các nước được khảo sát là Hoa Kỳ, Đài Loan, New Zealand, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Thụy Điển, nhưng số người chỉ trích Bắc Kinh cũng đã chiếm đến 60%. Còn tại Mỹ, tâm lý chống Trung Quốc tiếp tục tăng lên, số người có cái nhìn tiêu cực về Bắc Kinh lên đến 76%, tăng gần 30% so với năm 2017, thời chính quyền Donald Trump Đặc biệt có 3% người Mỹ khi được hỏi nghĩ gì về Trung Quốc đã nêu ra ngay Tân Cương, Duy Ngô Nhĩ. Theo một nhà nghiên cứu của Bill, tỷ lệ này có vẻ không nhiều, nhưng là một thay đổi lớn đối với những người Mỹ bình thường vì trong những khảo sát các năm trước, họ không hề nói đến Tây Tạng hay Đạt Lai Lạt Ma. Nhìn chung, kết quả thăm dò mới nhất của Pew được sau Channel Morning Post dẫn lại cho thấy các quan chức Trung Quốc đang đối mặt với tình thế khó khăn khi muốn thực hiện nhiệm vụ ông Tập Giao cho là mở rộng bạn bè, tạo tiếng thơm cho Trung Quốc. Ngoại giao chiến Lăng, hung hăng chỉ làm xấu thêm hình ảnh của Bắc Kinh. Số người cho rằng Tập Cận Bình đã hành xử đúng đắn trong các vấn đề quốc tế chỉ chiếm có 20%. Về kinh tế, Đa số những người được hỏi ủng hộ một quan hệ kinh tế chặt chẽ của nước mình với Mỹ hơn là với Trung Quốc. Tại Úc, tỷ lệ này từ 43% trong năm 2019 đã tăng lên 59%, cho thấy sự giãn nứt giữa Bắc Kinh và Canberra ảnh hưởng đến công chúng Úc. Tại châu Âu, số người cho rằng nên quan hệ chặt hơn với Mỹ gấp 3 lần so với số người ủng hộ Trung Quốc – cho dù Bắc Kinh đã vượt Washington trở thành đối tác thương mại chính của Liên hiệp châu Âu năm 2020. Cuộc khảo sát của Viện Thăm dò Pew được tiến hành với 19.000 người trưởng thành tại 17 nước từ tháng 2 đến tháng 5. 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình hứa tăng cường quân sự, thống nhất Đài Loan trong bài diễn văn đọc tại buổi lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 1 tháng 7 năm 2021 Chủ tịch Tập Cận Bình ca ngợi đà tiến không thể đảo ngược của Trung Quốc, tiếp tục phát triển quân sự, hứa hẹn thống nhất Đài Loan, đồng thời đe dọa đập tan những thế lực nào muốn khuất phục Trung Quốc. Nêu ra sự kiện hàng trăm triệu người đã ra khỏi cảnh nghèo khổ cùng cực sau vài thập niên, Tập Cận Bình nhấn mạnh sự phục hưng vĩ đại của Trung Quốc đã bước vào một tiến trình lịch sử không thể đảo ngược. Theo AFP, đây là dấu hiệu gửi đến Washington vốn thường xuyên nói rằng Trung Quốc là đối thủ về chính trị và kinh tế. Ông Tập hứa hẹn tiếp tục tăng cường quân sự, thống nhất với Đài Loan, ổn định xã hội tại Hồng Kông đồng thời bảo vệ an ninh và chủ quyền Trung Quốc. tờ dẫn tuyên bố của Tập Cận Bình giải quyết vấn đề Đài Loan và thống nhất hoàn toàn tổ quốc là nhiệm vụ lịch sử không thể nào là chuyển được của Đảng Cộng sản và là khát vọng của nhân dân Trung Quốc. Ông kêu gọi đồng bào hai bên bờ eo biển cùng tham gia tiến trình thống nhất hòa bình, đập tan các âm mưu đòi Đài Loan độc lập. Theo ông Tập, cường quốc nước ngoài nào sách nhiễu, đàn áp hay muốn khuất phục Trung Quốc sẽ phải đổ máu trước vạn lý trường thành bằng sắt do hơn 1,4 tỷ người Trung Quốc hợp thành. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stefan Lagardy gửi về bài phóng sự về buổi lễ hoành tráng tại Thiên An Môn, đám đông gieo hò khi nhìn lên bầu trời. Khoảng 30 chiếc trực thăng vừa xuất hiện phía trên quảng trường Thiên An Môn, tạo thành con số 100 để đánh dấu dịp đảng được 100 tuổi. Những khách mời không được quyền mang theo điện thoại di động, nên họ nhờ các nhà báo chụp dùng tấm ảnh cùng với chiếc vé vào cửa để kỷ niệm. Không có một Trung Hoa, mới nếu không có đảng Cộng sản Trung Quốc, sinh viên các trường đại học thủ đô hát. Không có diễn binh, thay vào đó là những bộ áo đầm mang màu sắc tươi sáng. Chế độ muốn cho thấy một hình ảnh trẻ chung và tân tiến của đảng. Bên cạnh đó là tinh thần tiến công kiên quyết. Nếu ai đó vẫn còn chưa chịu hiểu, thì đây, 100 phát đạn đại bác được bắn đi từ những khẩu pháo dựa vào tường đại sảnh đường nhân dân. Người ta nghe thấy tiếng những thiết bị bay không người lái. Từ phía trên khán đài ở tự Cấm Thành, ông Tập Cận Bình tuyên bố người Trung Quốc không chỉ giỏi trong việc phá hủy thế giới cũ mà còn giỏi xây dựng nên thế giới mới. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Hoa mới đóng góp được vào công cuộc phát triển Trung Quốc. Cả quảng trường nhất loạt vỗ tay hoan nghênh chủ tịch nước. Một sinh viên trường đại học Bắc Kinh là đảng viên cho biết, chúng tôi hết sức tự hào, hôm nay là một ngày quan trọng. Bầu trời bỗng trở nên xám xịt. Vừa mặc áo mưa vào là các tình nguyện viên đã yêu cầu cởi ra, cũng như khi đội lên chiếc nón kết lúc trời nắng, một tiếng đồng hồ trước đó. Ai ra vậy, ngay cả trang phục của những người tham dự cũng là một phần của màn diễn đã được tính toán từng ly từng tí cho các camera của truyền hình quốc gia Trung Quốc. Dịp kỷ niệm diễn ra vào lúc đảng đã kết nạp thêm 2 triệu 430 đảng viên mới trong năm 2020 và khoe khoang thành công trong cuộc chiến chống đại dịch Covid. Trước khi bước lên xe buýt, một nhà báo Tân Hoa sẽ hỏi chúng tôi có những cuộc biểu tình lớn như vậy tại châu Âu hay không – trả lời có nhưng chủ yếu để phản đối chính phủ. Theo ông Lôi Cường, giáo sư Đại học Thanh Hoa đã từ chức sau khi ủng hộ Hồng Kông. Dịp kỷ niệm này còn là cách để ăn mừng việc Trung Quốc thoát khỏi số phận của các đảng Cộng sản Đông Âu và Liên Xô cũ đã tan giả sau chiến tranh lạnh. Đảng tìm cách gắn liền sự sống còn của mình với quốc gia, dân tộc nhằm tạo tính chính danh